đó thứ hai này nó về con 34 này thì ngày thứ bảy nó cũng lại về được con 34 nữa thì chúng ta chỉ chiến thắng được cái chạm 4 thôi anh em nhé đó thì cũng chúc mừng anh em nào ở trên kênh của chúng ta mà nuôi cái chạm 4 này thì chúng ta chiến thắng được cái chạm 4 và con 34 này trong cái bộ đề 14 này của chúng ta thì vẫn chưa ra phải không ạ vẫn chưa ăn được thì anh em nào mà đang nuôi cái bộ đề này thì chúng ta nuôi lốt ngày hôm nay và ngày mai ngày hôm nay và ngày mai anh em nhé chạm 4 thì bỏ đi cái bộ đề 14 này ngày hôm nay là ngày 20 ngày mai là ngày 21 thì chúng ta còn hai hôm nữa đó về một cái phần đề chạm nữa của chúng ta thì có cái chạm 7 này anh em nhé chạm 4 ra rồi thì anh em bỏ cái chạm 4 đi chúng ta lui cái chạm 7 này cho mình và cái cặp lô khung 1771 này của chúng ta cũng là ngày cuối anh em nhé trong buổi chiều ngày hôm nay thì anh em nào mà đang nuôi thì chúng ta vào lốt ngày hôm nay cho mình đó và cái chạm 7 này thì một lần nữa thì cũng chúc mừng anh em ở trên uh, kênh của chúng ta chiến thắng được con đề 34 thì mình cũng cảm ơn 541 người đã like video cho mình và 4.700 người đã xem chúc mọi người sức khỏe may mắn và thành công trong cuộc sống anh em nhé ủng hộ kênh bằng một nút like và đăng ký kênh thì ở trên kênh của chúng ta thì chiến thắng được cái đề chạm 4 là con 34 ngày hôm qua thì ở trên à, Zalo uh, của chúng ta thì lại tiếp tục chúng ta chiến thắng anh em nhé hôm trước thì chúng ta ăn được con uh, bạch thủ lô là con 53 và xiên 2 với lại 12 thì cái ngày hôm qua thì mình bắt cho anh em là bài thủ lô 80 và 08 xiên 2 80 99 và 0899 thì chúng ta không ăn được về phần lô ngày hôm qua thì chúng ta chỉ chiến thắng được về phần đề thôi ngày hôm qua thì ở trên à, Zalo uh, của chúng ta thì tất cả anh em đều ăn được con 34 này trong cái dàn đề 10 số anh em nhé đó quá là tuyệt vời rồi thì cũng chúc anh em nào ở trên Zalo của chúng ta chiến thắng được con đề 34 trong cái dàn 10 số này thì để lại cho mình một cái bình luận dưới phần video ngày hôm nay anh em nhé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 thì em cũng để ý luôn đây cho mình đường cầu này của ngày thứ bảy hàng tuần anh em nhé thứ bảy ngày 22 tháng 10 này ở giải 7 kết hợp lên giải tư cho mình chúng ta có đề lôi tuần thứ bảy này Bộ đề 04 của chúng ta thì có 040, 090, 545 và 595. thì mình sẽ đi test cho anh em thứ bảy ngày 22 tháng 10 này ngày đầu không ăn này ngày thứ hai này ngày thứ ba đề về 04 thì chúng ta ăn được con đề 04 này trong bộ đề 04 và ăn chạm không này tiếp tục khi xong lại đợi đến thứ bảy hàng tuần thứ năm này đề về 04 thì chúng ta ăn 04 tiếp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 ngày thứ hai đề về 67 thì chúng ta ăn chạm 6 này tiếp tục thứ ba này thứ tư này thứ năm này thứ sáu đề về 36 thì chúng ta đã ăn được con đề 36 này trong bộ đề 13 anh em nhé trong bộ đề 13 này tiếp tục khiên xong thì chúng ta lại đợi đến thứ bảy hàng tuần thứ bảy ngày 12 tháng 11 này thì chúng ta có bộ đề là bộ đề 23 anh em nhé bộ đề 23 và chạm 3 chạm 3 này bộ đề 23 bộ đề 23 của chúng ta lần lượt là 232 này 282 này 737 này và 787 để chúng ta lui tuần thứ bảy ngày 12 tháng 11 này ngày đầu không ăn này ngày thứ hai này ngày thứ ba này sang ngày thứ tư đề về 78 thì chúng ta đã ăn được con đề 78 này trong bộ đề 23 tiếp tục phiên xong rồi lại đợi đến thứ bảy hàng tuần thứ năm này thứ sáu này thứ bảy ngày 19 tháng 11 của chúng ta đề về 34 thì chúng ta ăn chạm bà này anh em nhé đó thì cái tỷ lệ về đánh chạm và cái bộ đề này thì mình vẫn khuyên anh em là chúng ta lên kết hợp cả chạm chạm thì nó có 19 số chúng ta kết hợp với lại 8 số này nữa thì cái tỷ lệ của chúng ta ăn thì rất chi là cao nên là anh em làm sao nó hợp lý là được anh em nhé thì tiếp tục cái đường cầu này của chúng ta để chúng ta nuôi thứ bảy ngày 19 tháng 11 thì chúng ta có chạm không này bộ đề của chúng ta là bộ đề 01 bộ đề 01 của chúng ta thì có 010 này 060 này 515 này và 565 được cầu này của chúng ta thì có 8 số kết hợp với cái chạm không để chúng ta lui anh em nhé lui đến thứ bảy tuần sau anh em nào trùng cầu cái chạm này thì chúng ta vào lui không thì chúng ta tham khảo thôi đây là cái đường cầu đề lôi tuần của ngày thứ bảy về một cái đường cầu lô khung thì anh em để ý vào đây cho mình luôn này lô khung 3 ngày thứ bảy ngày 22 tháng 10 này anh em lấy cái giải 7 này cho mình con cuối cùng và con đầu tiên bộ số thứ hai và bộ số thứ ba hai con này thì chúng ta kết hợp lại với nhau anh nhé ghép theo cái đường mũi tên này thì chúng ta có lô khung 3 ngày cặp 2002 này để chúng ta chơi chủ nhật thứ hai thứ ba ba ngày cho mình thứ bảy ngày 22 tháng 10 này ngày đầu tiên thì chúng ta cũng ăn được cả cặp 2002 anh em nhé chủ nhật thì 2002 chúng ta về cả cặp thì chúng ta ăn được cả cặp luôn tiếp tục phiên xong thì chúng ta lại đợi thứ bảy hàng tuần thứ bảy ngày 29 tháng 10 này của chúng ta thì có cặp 9009 để chúng ta nuôi chủ nhật thứ hai thứ ba ngày đầu không ăn này sang ngày thứ hai thì chúng ta đã ăn được con 09 09 của chúng ta về hai nháy anh em nhé 09 ở giải 6 này và con 09 ở giải 5 thì chúng ta ăn được hai nháy liền tiếp tục phiên sau lại đợi đến thứ bảy hàng tuần thứ bảy ngày mùng 5 tháng 11 này thì chúng ta có cặp 26 và 62 để chúng ta lui chủ nhật thứ hai thứ ba này ngày đầu tiên thì chúng ta đã ăn được con 26 26 của chúng ta con 26 của chúng ta về giải tư này phải không ạ tiếp tục khi xong thì chúng ta lại đợi đến thứ bảy hàng tuần thứ bảy ngày 12 tháng 11 này thì chúng ta có cặp lô khung 33 thì cặp cùng con 88 anh em nhé để chúng ta nuôi chủ nhật thứ hai thứ ba này ngày đầu tiên chúng ta không ăn được sang ngày thứ hai thì chúng ta đã ăn được con 88 này ăn được 88 88 của chúng ta ở giải năm này tiếp tục khi xong lại đợi thứ bảy hàng tuần thứ bảy ngày 19 tháng 11 này thì chúng ta có cặp lô khung 05 và 50 để chúng ta nuôi khung 3 ngày cho mình chủ nhật thứ hai thứ ba anh em nhé 05 và 50 anh em trùng cầu kết cầu anh em vào không thì thôi hoặc là tham khảo thôi anh em nhé đây là cái đường cầu lô khung 3 ngày thì tí ở cái bạn chốt thì mình sẽ chốt lên đấy cho nó dễ nhìn hơn anh em nhé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 và đâu anh em nào mà trùng kèo cầu với mình thì anh em có thể vào cái chạm không này cho mình về cái đường cầu tỷ lệ nuôi nhiều số thì anh em sẽ đảm bảo cho anh em là nó sẽ chắc chắn hơn anh em nhé và đâu anh em nào mà đánh 8 số thì cái tỷ lệ nó ăn rất chi là thấp video nào thì mình cũng nói rồi còn đâu anh em nào mà thích ít số thì chúng ta có thể là tự lọc ra hoặc là chúng ta tự tìm hiểu cầu để chúng ta chơi làm sao mà mình bắt được cho tất cả mỗi người một ý được nên là anh em nào mà không thích thì chúng ta có thể đi kênh khác thôi chứ không thể nào